là sống đơn thân và bị mù từ nhỏ trong một cái à, căn nhà trước mặt của bác anh chị đó là căn nhà của chị ấy thì à, mấy thì à, chị là mình với bạn sang lên đây thì chị đi lấy củi ờ, xong là mình mới có thời gian là mình lên trên đó để gọi chị về thì hai anh em nay vào thì cũng không có gì thì mình chỉ mua cho chị được một thùng mì tôm để gửi chị và mình muốn chia sẻ với các anh chị biết là hoàn cảnh này như thế nào và như thế nào thì tí nữa mình sẽ uh, gọi chị ra đây để mình có thể nói chuyện à, và thăm căn nhà của chị để tâm sự với chị và sẽ nhờ bạn sang là phiên dịch cho mình để hỏi thăm chị nó dễ dàng hơn giờ sang có thể gọi chị ra ngoài này được không em cho ơi tỏ tán nào thì uh, mình gọi ra đây chị để tâm sự chị với căn nhà của chị cũng khá là nhỏ thôi Ờ, chừng là 16 mét vuông chị ở một mình đây chị bị một từ nhỏ gọi con chị ra đây đứng này à, lời nào lời sang sang nào em và sang sang gửi cho chị ấy bảo là hôm nay lên thì hai anh em lên thăm là có gửi cho chị một thùng mì tôm để chị có thể à, cải thiện bữa ăn hàng ngày để ăn sáng ta cái chị ăn ba đi là cái chuyện các con lông lắm mình lắm à vâng. đây đây là chân đây là chị à, bị mù từ nhỏ của anh chị nhé thì đang có gửi là chị chị không nói được tiếng kinh nhỉ hoàn toàn đúng không? Nói Sang có hỏi chị là tên của chị là là gì? chị là Giang Thị Chua. Chị Giang Thị Chua đúng không? Ừ. Chị uh, sinh ra là mù từ nhỏ hay như nào? Cả không mày là chút qua thời do do lỗ tát nào sao? Dạ. Lúc sinh ra là nó đã như thế rồi. À lúc sinh ra là đã mù ừ, rồi. Mù từ nhỏ. À thì hiện tại là chị đang sống một mình đơn thân Sống một mình là bố là chị là cũng, ờ, cũng mất, rồi. mất rồi đúng không? Mất. Lúc là... Mẹ thì già rồi, mẹ à. cũng trên 80 tuổi rồi. À, gọi là hỏi bạn Sang thì ấy tâm sự là chị cũng sống một mình đơn thân ở cái ngôi nhà này thôi, nhỏ thôi. rồi ờ, chị uh, có mẹ già ấy thì đâm ra là cái cuộc sống của chị hàng ngày một mình là hay đi lấy củi thì mình hỏi à, cho em hỏi là hàng ngày công việc của chị là đi lấy củi về nhà thôi đúng không 你弄这个俺说们，你俺家这得对弄这俺说呀。嗯，这样子哎。À, về chỉ xong là bắt đầu à, dọn dẹp ừ, thu dọn ở trong nhà thôi. Ừ. ừ. cho em hỏi là nhà chị có làm nương được không? Chắc là không làm được đúng không nhỉ? Những nương lúa ấy. Không không làm được, không, không nhìn làm, thấy. Không nhìn thấy để làm nó nhỉ? Rất là khó khăn. Ừ. À. Thế hàng ngày chị lên lấy nước ở tận đâu? à rất lì mất nước ăn đấy ngon bị sao chi này các cháu sách ở trên kia xuống cho thôi à hoặc là hàng xóm cháu là bên này sách xuống cho đúng không ờ à. thế hàng ngày mà chị nấu cơm này là chị tự nấu à hay như nào đang thử hỏi chị nấu Cả, cơm này mà đến này cậu có cải ấy, mày ừ, là số số số số như vậy chẳng là dễ chẳng là dễ là quá là quá ừ, chị ấy cứ mò mò xong là nấu rồi nếu mà lúc gạo vào được trong nồi thì vào không vào ra ngoài thì cũng kệ thôi mình à, đặt lên bếp thì, à? lúc thì được lúc thì không ừ. Ừ. nói chung là cuộc sống của người người mà bị uh, mù mình ờ, khiếm thị thì không nói thì ờ, đôi khi rất là khó khăn đấy đấy như hôm trước mà giang có sang bên uh, kia cũng thăm một cái hoàn cảnh là của một chị cũng cũng bị mù à, khi mà lên 3 tuổi cũng ở một mình nhưng cũng rất là vất vả về công việc của chị hàng ngày bình thường là bọn chị đi làm thì không thể đeo dép được đi chân đất nó có cảm giác leo lên đồi kia chị lấy củi lên trên đằng này đúng không đấy nhỉ vâng ừ. Thôi bà chị cất mì tôm vào trong nhà đi, mình vào trong nhà thăm cảm nhà chị một chút nhỉ. Cảm ơn mì tôm cảm ơn hốt chị tìm. Ờ, chị chị mang vào cất đi. Ok chị cảm ơn chị. Vâng, ờ, Và căn nhà chị để xem trong nhà chị là có gì cũng anh chị nhé. Một căn nhà thì cũng ờ, khá là nhỏ, mà cũng rất là gọn đấy tuy chị ở mình nhưng mà rất là gọn Đó, có một cái giường Đó. đây là gạo đây đúng không đây thấp dạ. à, ngô ngô đúng không ừ. họ làm nhà họ gửi à thế à ở ờ, nhà bên kia là nhà gửi. à họ gửi cho đúng không có một cái mâm này và xung quanh nhà chị thì bưng bằng cái vách bằng cây nứa cây bạc ừ chị đây cũng có chẳng à, có gì đâu có chậu này xô này đựng cái chi gạo à, à cái à, bát đĩa của chị trong căn nhà và tài sản của chị thì ban chị cũng biết rồi là có một cái à, chạn nhỏ nhỏ là để mấy cái nồi này rồi là đồ ăn thức uống nước uống đây nước nước uống luôn nước uống rồi này nước uống luôn rau các thứ rửa rau này còn cái bếp nhỏ nhỏ của chị trên này thì cũng không có gì đâu thì không có cái gì cả nói chung là trống rỗng thôi cái căn nhà này chắc là ai làm cho chị căn nhà này chị có ờ, chị đâu cả à chứ dạ anh biết nói vậy bữa để bữa ông chú chủ bữa nhà bữa chú dùng chủ bữa nhà này anh chị có có có quay chút rồi xíu chút là lẹ trong chút hẹp này thì um, nó tổng hai bộ ổn này mấy đứa cháu ở à, xóm này xóm giúp đúng không? Ừ. Ồ thế là rất là mọi người quan tâm. À, thế là chị năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ chị? Ờ, Cả là bên trẻ xong à? Là ừ, chị có thể là chị bao nhiêu tuổi xong mà. 45. À chị 45 tuổi rồi. Cũng có là ừ, 45 tuổi là cũng là, cũng là cũng đời rồi đấy. <laughs> Nhưng mà chị rất là tươi nhá, nhìn mà chị là tuy là bị ờ, ấy là mù đôi mắt thì đấy đi của chị. À, thì cảm thấy là mình mình mình đồng cảm với hoàn cảnh của chị nó chỉ có nuôi là con gà con vịt gì không à dìu lắc cái cho là nó dìu cho là lắc sáng tao tôi dìu nhé nó sẽ để tao lần tốt là dìu không khí này chứ nó tôi chỉ đi tới hay cái dìu là tôi xong mà sự kiện thẳng cho tôi phục căng rồi có nuôi gà có đó. đem ờ, có gà mái gà con nhưng mà trộn nó, bắt hết à. cả gà con rồi à. còn đúng một con gà mái thôi ừ, kiểu là... mù thì không nhìn thấy người ta bắt đấy nhỉ? bắt nạt bắt nạt nên này chị ờ, làm chuồng vào thì rất may mắn được bản thân là giang cũng cũng muốn giúp chị là em để nuôi con vật để các chị cải thiện kinh tế rất là ấy trong nhà thì chị có một cái giường thôi chị cứ cất đi nha mình tôm cất đây cất đi nha để nấu ăn sáng nhá ừ. Vâng. thế ờ, trong căn nhà của chị thì mình cũng ghi hình qua có ba anh chị cùng xem là có anh chị nào mà có tấm lòng hảo tâm muốn ờ, chia sẻ đồng cảm với chị để có thể gửi cho chị có, có chút gì đó chị có thể liên hệ lại uh, cho Giang Giang có hỏi chị là nãy là theo bạn Sang chia sẻ là con nuôi gà mà bị mọi người là bắt trộm mất nói là người ta đã cực khổ đấy mà còn còn lấy trộm mà không biết là cái người ấy suy nghĩ cái gì cái này phía này là là phía đằng sau của căn nhà của chị rất là nhỏ đây khoảng chừng là 16 sáu, chiều này 4 mét này ba mét 16 mét vuông ước chừng là như vậy Cực băng chỉ là lợp uh, à, tấm Pro là tầm 1, 2, 3, 4 4 hàng Pro 2 là 8 16 tấm Pro của anh chị ạ Ở Văn Nha này thì được uh, hỏi chị là hàng xóm là giúp cháu hàng xóm chặt cây về giúp, giúp bằng cái cột tre này Đấy, rất là bé thôi này mà gió to rất là cũng siêu vẹo đổ là thổi nào không biết có lẽ là cái ấy nuôi gà của chị mà còn bị bắt nốt nữa chị ạ đây là phía bên cạnh nhà các anh chị một căn nhà nhỏ thôi đây là chị sống cũng đơn thân một mình cái hoàn cảnh của chị cũng khá là thương và đồng cảm rất là hiểu Giang thì đi những hoàn cảnh khác mình cũng rất là hiểu ví dụ còn có mình à, hay nói là giàu hai con mắt khó đôi bàn tay nếu như mình không có nhìn thấy được ấy, thì thế là nó rất là vất vả về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đã vất vả rồi còn cái tương lai là rất là mù mịt chồng con thì cũng rất là khó lấy cũng không ai thương mình lấy mình rất là khổ đã từ vật chất để lẫn tinh thần rất là nhiều thứ nữa nên hôm nay chúng à, thăm chị thì mình cũng muốn chia sẻ với cô anh chị thì cái hoàn cảnh của chị là như vậy có lẽ là Giang cũng uh, uh, xin phép được uh, khép lại cái video của Giang ở đây thôi bởi vì là hoàn cảnh của chị thì mình tìm hiểu thì uh, các anh chị biết là sống đơn thân một mình uh, là chị đấy là tên là Giàng Thị Chua nhé các anh chị nhé là ở uh, bản uh, Xéo Mả Páng uh, thuộc xã Khao Mang huyện Mù Căng Trải tỉnh Yên Bái ấy thì uh, các anh chị cũng biết là căn nhà mình cũng đã quay qua và phía bên hắn trong và bên ngoài chị biết cùng xem thì cũng không có gì bằng cái cột tre này Đấy, bên này vách nữa thì cũng anh chị xem là mọt hết rồi đây này còn bị mọt là hỏng hết rồi Đấy, những cái này là mình gió to mình có thể là thổi bay lúc nào sập nhà lúc nào cũng không biết không anh chị đây mọt gần hết thì căn nhà này là một người các cháu xung quanh là giúp chị và cũng có nuôi chị thế bảo chị là nuôi con gà nhưng mà cũng bị là là, là người ta bắt trộm mất nên là mình rất là muốn xin ý kiến của anh chị khán giả là có quân nào ủng hộ thì mình nên nên giúp chị theo cái kiểu nào mà để cho chị cuộc sống tốt hơn đấy nhất là Giang thì cũng hay muốn là giúp kinh tế để chị có thể tự nuôi sống bản thân mình không không phụ thuộc ai tại vì chị bây giờ đang đơn thân mà để sống một mình có một mẹ già bố thì mất rồi nên là rất là khó khăn cảnh này mình đến mà mình cũng suy nghĩ rất là nhiều là mình giúp chị kiểu gì giờ giúp phát triển kinh tế mua con gà con lợn nuôi thì sợ người ta bắt đấy mà nếu có ủng hộ tiền nhiều thì mình cũng không biết là, là giao cho ai hoặc như thế nào rất là khó thế thì cái, cái ờ, thứ nhất là cái ờ, bản thân Giang đi nhiều nơi thì cũng mong là cũng ai chị là cho Giang thêm một cái ý kiến làm sao mà giúp chị có cuộc sống tốt hơn đấy và cũng mong rằng là cứ ba anh chị là hãy lan tỏa cái sự yêu thương bằng cái chia sẻ cho Giang để có thể tới những cái mạnh thường quân để giúp chị có cuộc sống nó tốt hơn các anh chị nào có thể liên lạc trực tiếp cho Giang nhé qua cái số điện thoại cũng như là Zalo và Viber Giang cũng đã up trên kênh của mình rồi à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với ba anh chị toàn thể mọi người ở video tiếp theo nhé Có lẽ em về nha chị uh, Chua nhá rồi em về đây, chúc chị sức khỏe nhá Cố gắng chị nhá Chị rất là Mình cảm thấy là chị như thế mà chị vẫn cảm thấy cuộc sống Mặt Rất là buồn ừ. Thì là sống một mình mà Nhưng là độc thân thì cái ờ, Bản thân mình cũng suy nghĩ vậy thôi Ai cũng như ai mà Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các anh chị cùng toàn thể mọi người là ở vui tiếp theo nhé